Xin chào tất cả quý anh chị, em tên là Tuyền, tư vấn bán hàng tại đại lý Mitsubishi Trung Thượng. Anh chị nào đang quan tâm dòng xe Mitsubishi nói chung và chiếc xe Mitsubishi Xpander đằng sau em đây nói riêng, vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số điện thoại là 0936 929 444 anh chị nhé. À, hôm nay là những ngày đầu tháng 3 năm 2020 rồi. Thì uh, trong video này em sẽ cung cấp cho quý anh chị về giá lăn bánh của chiếc xe Xpander, xe thời điểm tháng 3 này liệu nó sẽ tốt hơn tháng 2 vừa rồi như thế nào thì uh, đằng sau hôm đây là chiếc Audi Xpander màu trắng số tự động thì giá lăn bánh của nó ở tại Hà Nội là 715 triệu quý chị anh chị nhé so với thời điểm trước đó như là thời điểm lúc đầu ấy, thì giá lăn bánh của nó là 730 triệu thì với anh chị nào ở tỉnh thì giá lăn bánh của nó đang là 685 triệu so với lại ờ, trước đó thì là 700 triệu thì um, xe Xpander số tự động này thì đang được khuyến mại cái gì ạ được khuyến mại cho anh chị là dán kính cách nhiệt 3M trải sàn da và cả bên lùi ngoài ra khuyến mại cho anh chị thêm những cái món cực kỳ hấp dẫn thì anh chị vui lòng liên hệ với em Tuyền để được cái ờ, những món khuyến mại đó ạ còn ờ, với bản MT Xpander MT ấy, thì uh, giá là bánh của nó nếu anh chị ở Hà Nội thì hiện tại bây giờ giá nó là 635 triệu và nếu chị ở tỉnh thì giá lăn bánh của nó là 605 triệu ạ thì uh, xe thì uh, vẫn đang được khuyến mại như là số tự động đó là dán kính cách nhiệt 3M chảy sàn da và cảm biến lùi à, anh chị nào muốn giá tốt hơn thì vui lòng liên hệ với em Tuyền để được biết chi tiết về các cái chính sách giá cạnh tranh nhất thì so với thời điểm trước đó thì nếu anh chị uh, ờ, giá lăn bánh của nó số sàn ấy, thì là 650 triệu là ở Hà Nội và 620 triệu là anh chị ở tỉnh thì bây giờ thì nó cũng chênh nhau khá là nhiều đó à, xe này đang vẫn được là hỗ trợ trả góp với 80% giá trị của xe trong vòng 8 năm Ờ, lãi suất là trung bình ở tất cả các ngân hàng nó rơi tầm 0,78% à, một tháng thì ờ, đối với lại ờ, bản số tự động này nếu anh chị có mua xe trả góp đó, thì anh chị cần tối thiểu là là số tiền ấy, là 225 triệu nếu chị ở Hà Nội và nếu chị ở tỉnh thì đang cần số tiền tối thiểu là 195 triệu số tiền này đã bao gồm là 2% tiền đối ứng và các chi phí đăng ký đăng kiểm thuê trước bạ bảo hiểm trách nhiệm dân sự bảo hiểm thân vỏ đầy đủ hết rồi ạ còn nếu anh chị mà lấy số sàn thì ờ, giá tối thiểu mà cái mức tiền tối thiểu mà quý anh chị cần đó là 195 triệu đối với anh chị ở Hà Nội và 165 triệu nếu anh chị ở tỉnh thì ờ, nếu mà anh chị lấy bản số tự động này thì trung bình hàng tháng anh chị với ờ, anh chị vay là 8 năm thì à, hàng hàng tháng thì anh chị sẽ trả số tiền gốc là 5,1 triệu cộng với số tiền lãi tháng đầu là 3,8 triệu anh chị ạ thì à, tháng đầu thì anh chị sẽ mất là 8,9 triệu nếu trong vòng 8 năm thì à, cái lãi suất của xe thì nó tính theo là dư nợ giảm dần anh chị nhé ví dụ như anh chị vay 400 triệu chẳng hạn tháng đầu anh chị trả được 10 triệu thì tháng sau thì ngoài tiền gốc là anh chị phải trả hàng tháng thì tiền lãi sẽ tính theo là 0,78% nhân với lại 390 triệu tại vì anh chị đã chỉ trả được 10 triệu rồi đó đó là cái mức đối với lại số ờ, tự động này số tiền mà anh chị cần phải trả hàng tháng còn đối với bản số sàn thì là anh chị hàng tháng là sẽ cần 4,5 ờ, triệu tiền gốc cộng với lại 3,5 triệu tiền lãi tháng đầu tiên thì tháng đầu tiên là quý anh chị sẽ mất là 8 triệu còn tháng sau và các tháng sau tiếp nữa thì nó tính theo dư nợ giảm dần thì nó sẽ giảm hơn so với lại tháng đầu đó anh chị ạ thì đó là thông tin em cung cấp tới quý anh chị vào thời điểm đầu tháng 3 này để anh chị nắm được và đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh của em để cập nhật những cái thông tin mới nhất liên quan đến dòng xe Mitsubishi này về các chính sách giá bán hay các chương trình khuyến mại mà